Ok hello chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Tiến soi kèo cũng như là cái kênh Tiếng bóng đá đấy và tiếp theo đây trong cái video này Tiếng uh, ờ, sẽ nhận định phân tích cho anh em cái trận đấu giữa uh, uh, U20 uh, Uzbekistan với U20 Indonesia thì cái trận đấu này thuộc bảng A của giải đấu uh, ờ, U20 châu Á đấy thì uh, và cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 9 giờ tối hôm nay nha anh em À, trước tiên ấy, thì Tiếng sẽ cho anh em xem qua về cái bảng xếp hạng hiện tại ở bảng A của cái giải đấu này đây cái vị trí đầu bảng A hiện tại à, là Omega tăng với 6 điểm có được sau à, hai trận thắng trước Iraq với à, Syria còn ở vị trí thứ hai và vị trí thứ ba thì lần lượt là Iraq với Indo có cùng 3 điểm nha anh em đấy còn đứng cuối bảng xếp hạng chính là Syria thì trước tiên nhìn vào cái bảng đấu này anh em có thể thấy là cái cơ hội mà đi tiếp vẫn đang chia đều cho ba đội là Uzbekistan này Iraq với Indonesia À, đấy à, và cái cuộc à, đối đầu giữa UV Cách Tăng với Indo à, sẽ chắc chắn rất là hấp dẫn vào à, tối nay luôn nha anh em à, nhưng mà anh em cũng đừng có quên à, chính UV Cách Tăng à, là cái đội chủ nhà của cái giải đấu này đấy nhưng đây chỉ là cái một một cái phần nào đó để tiếp thêm cái sức mạnh cho U20 UV Cách Tăng mà thôi à, chứ thật sự mà nói thì cái đội hình trẻ của UV Cách Tăng hiện tại ấy, thì đang thi đấu với một cái lối chơi à, phải nói là rất là khó chịu này à, rất là hay rất là hấp dẫn luôn à, vừa công hay mà thủ tốt nữa đấy nói chung là u 20 u Uzbekistan à, thật sự rất là mạnh ở cái giải đấu này à, thì à, anh em thấy đấy ở hai trận đấu vừa rồi thì à, trước tiên là cái trận thắng trước uh, Syria với tỷ số 2-0 của U23 tăng này Tiến sẽ cho anh xem uh, anh em xem qua về cái trận đấu này đây thì cái trận đấu này nếu mà ai mà đã có theo dõi ấy, thì chắc cũng biết là U23 tăng là cái đội bóng mà kiểm soát bóng uh, hoàn toàn và tạo ra được đến uh, uh, 7 cơ hội nguy hiểm đấy trong 15 pha cú sút với uh, ờ, Syria chỉ có được 7 pha dứt điểm mà thôi uh, và anh em nhìn ở cái tỷ lệ kiểm soát bóng này thì uh, sau khi mà thằng Uwe tăng này đã uh, uh, đã có cái bàn thắng thứ hai trước Syria và vươn lên dẫn trước uh, 2-0 đấy thì uh, uh, Uwe tăng đã hoàn toàn chơi với cái lối chơi uh, rất là thông thả luôn à, và OPK tăng cũng chấp nhận là chơi lùi sâu đội hình để uh, dưỡng sức và nhường cái thế trận cho thằng Syria thì nên mới có các cái tỷ lệ là kiểm soát bóng ít hơn uh, so với uh, Syria đấy và ở cái trận thắng tiếp theo á, thì là cái trận thắng uh, 1-0 trước Iraq này <coughs> đây thì trận này anh em cũng có thể thấy này U20 Iraq là cái đội mở tỷ số uh, rất là sớm ở ngay từ đầu uh, phút uh, 17 của trận đấu thôi và đến cái phút 44 ấy thì à, cái tiền vệ mang số áo số 16 của cái tăng phải nhận à, trực tiếp một cái chiếc thẻ đỏ này đấy và tuy là thi đấu thiếu người nhưng mà cái tăng vẫn à, có thể là kiểm soát thế trận hoàn toàn luôn và thậm chí là tạo ra được rất là nhiều cái cơ hội nguy hiểm đấy à, nhìn chung lại thì có thể thấy là cái thằng U20 tăng này thì đang có cái mục tiêu là hướng đến cái chức vô địch của giải đấu luôn anh em chứ không phải là với cái mục tiêu chỉ vượt qua vòng bảng đâu nha à, và ở cái lượt trận cuối cùng thì uh, ờ, UB tăng uh, và và U20 Indonesia sẽ đối đầu với nhau và anh em có thể thấy ấy, là U20 Indonesia này đang bị thất thế ở cái thời điểm hiện tại đấy à, khi mà Indo có trận đầu ra quân ờ, có thể nói là không có quá là suôn sẻ này anh em xem này thì ờ, chặn đầu ra quân thì U20 Indo đã để thua U20 gắt uh, với tỷ số là 2-0 thì trong trận đấu này Ờ, U20 Iraq là cái đội mở tỷ số trước ngay ở phút 28 của trận đấu này nhưng ờ, đến phút 45 thì cái tiền vệ ờ, vệ uh, mang số áo 20 của của Iraq lại phải nhận một cái chiếc thẻ đỏ từ trọng tài đấy uh, lò ti là 45 phút ở hiệp 2 Iraq chỉ chơi với 10 người trên sân mà thôi nhưng anh em có thể thấy là U20 Indonesia hoàn toàn không có gây ra được cái nhiều cái cơ hội mà áp lực đối với uh, cái thằng Iraq này thậm chí là U20 Iraq còn tạo ra được uh, nhiều cơ hội hơn nhiều cái pha bóng nguy hiểm hơn đây nhìn vào hông số anh em thấy này thì uh, thằng U3 uh, à, thằng uh, thằng U20 Iraq uh, có đến uh, 9 pha bóng nguy hiểm sau 18 cú sút uh, so với Indonesia chỉ có được 8 pha dứt điểm mà thôi đấy xét về tổng thể thì anh em thấy U20 Indo bước vào cái giải đấu này với một cái tập thể trẻ này à, có thể nói là không có quá là gắn kết Ờ, và thật sự mà nói thì cái thằng U20 Indo này đang chơi với cái lối chơi ờ, rất là non nớt luôn nha anh em nhưng mà có phần tiếp thêm cái động lực cho U20 Indonesia là ở cái lượt chặn thứ hai thì Indo ờ, đã có được một chiến thắng trước U20 Syria đấy thì U20 Syria chỉ có thể nói là ở cái bảng đấu này được xem là cái đội bóng lót đường mà thôi khi mà trước đó thì Syria cũng đã bị chính uh, Uzbekistan này à, không cần tốn sức quá nhiều nhưng vẫn có được cái chiến thắng 2-0 trước uh, Syria đấy dù uh, có thể biết là trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng mà rõ ràng để đánh bại được cái thằng U20 Uzbekistan này thì uh, đã xứng đáng được xem là cái kỳ tích uh, đối với U20 Indonesia rồi chứ đừng nói với cái việc là phải thắng cách biệt trước Uzbekistan đấy nhưng nhìn tổng thể thì anh em có thể hoàn toàn tin vào U20 Indonesia à, sẽ bước vào cái trận đấu này với một cái tinh thần có thể nói là à, đá chết bỏ luôn nha anh em để để à, quyết thắng này vì à, biết đâu bất ngờ sẽ xảy ra ở, ở cái cặp đấu à, còn lại nếu như mà thằng Syria này thắng được cái thằng Iraq đấy nhưng mà anh em xem này với uh, cái việc mà nhà cái đưa ra cái tỷ lệ chấp ờ, à, một trái gửi cùng với 1.75 cho U20 U23 tăng thì e rằng là cái uh, Ờ, giấc mơ của cái thằng Indonesia này có một chiến thắng trước U, U20 UV Cách Tăng sẽ rất là khó thành hiện thực nha anh em đấy nhưng mà ghiên tiếng ấy thì vẫn uh, có một cái niềm tin dành cho U20 Indonesia vì bóng đá mà biết đâu bất ngờ đúng không anh em với lại cái thằng U20 Indonesia ở cái thời điểm hiện tại thì cũng chẳng còn cái gì để mất nữa nên uh, chắc chắn thì Indo sẽ ra sân với hơn 100% sức lực của mình còn U20 U7 cách tăng thì chỉ cần chơi ờ, thông thả với một cái chiến thắng tối thiểu này hoặc là một trận hòa trước Indo thôi là U U20 U7 cách tăng cũng đủ điều kiện để bước vào vòng trong với cái tư cách là đầu bảng A rồi đấy nên chắc chắn là không có cái lý do gì mà để cho cái thằng ờ, U7 cách tăng này phải bung sức ở cái trận đấu này cả à, vậy nên Tiến sẽ chốt cho anh em ba cái mã kèo ở ờ, cái lượt trận này đây thì mã kèo là Indo được chấp 1.5 cả chặn này cùng với cái việc là anh em dằn thêm cái mã tỷ số là 20 uh, dành cho chiến thắng uh, của U3, U20 và Uzbekistan đấy đấy thì anh em vào cái mã kèo ờ, Indo được chấp 1.5 này và lót cái tỷ số 2-0 dành cho chiến thắng cho Uzbekistan đi thì uh, cái việc này sẽ tránh cái tình huống mà U20 Uzbekistan sẽ giành chiến thắng 2-0 thì anh em sẽ gãy cái mã kèo uh, Indo được chấp 1.5 này nhưng mà bù lại anh em sẽ húp được cái mã kèo là tỷ số 2-0 với cái tỷ lệ là 1 ăn 7 ăn 8 gì đấy đấy à, chơi bóng đá là phải như vậy mới à, có lãi có lời nha anh em và ở cái trận đấu này tiến cũng sẽ có thêm một cái mã kèo vip với cái tỷ lệ ăn rất là cao dành cho anh em trong nhóm của tiến đấy mà những anh em nào mà thật sự muốn ờ, đầu tư bóng đá một cách mà hiệu quả nhất ấy, để mang về cái lợi nhuận thì cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến qua cái số Zalo hoặc là cái Telegram Tiến có dán ở cái góc dưới màn hình trong cái video này và để vào được nhóm của Tiến thì tất nhiên là Tiến sẽ không lấy phí không lấy lọc lái gì từ anh em hết à, và tiến chỉ cần một cái điều kiện là anh em phải có một số vốn ờ, nhất định này ít nhất cũng từ ờ, một hai củ trở lên thì tiến mới có thể chia kèo cho anh em ờ, ra vào các cái mã kèo này để anh em kiếm lãi à, chứ anh em cầm vài trăm rồi xin vào nhóm kèo rồi xin kèo rồi à, thì tiến khuyên anh em là không nên vào làm gì đấy cái này là tiến chia sẻ thật lòng nha anh em thay vì cầm vài trăm để xin vào nhóm ấy thì anh em cứ để cái số tiền đó mà anh em ăn uống cà phê gì đi đấy chứ anh em đừng có nghĩ tới cái việc mà cầm vài trăm ờ, rồi xin vào nhóm xin kèo là anh em sẽ ăn được lên vài củ vài chục củ không có chuyện đó đâu nha anh em à, thì ok tiến chỉ nói uh, như vậy thôi nếu mà anh em mà đang xa bờ á, và đang có một cái số vốn nhất định à, và anh em mà thật sự muốn vào nhóm để gỡ lại thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram phía dưới màn hình này à, và tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu như anh bà nếu như mà anh em mà yêu quý tiến ấy thì anh em hãy ấn like cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi uh, cái kênh uh, tiếng soi kèo này cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá đấy để anh em có thể nhận được thông báo từ hai cái kênh này của tiếng nha à, và tiếng cũng xin chúc cho anh em luôn thắng ở các cái mã kèo sắp tới mà anh em đã đầu tư